Trong cuộc đời Có sinh ắt có diệt Có hợp ắt sẽ có tan Có thịnh ắt sẽ có suy Khi bạn vui Hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng Khi bạn đau khổ Hãy nhớ rằng Nỗi đau này cũng không trường tồn Vạn pháp thế gian vốn là vô thường